chiếc tha thường thủy thúy tôi thường thúy từ thuở tôi 8 tuổi tướng thúy thật to tôi thì tí teo tôi <laughs> tựa tùng tắt thấy thúy tướng to tôi thật thích thúy thúy tựa tài tử thúy tựa tiên trên trời thúy thích tập tạ thúy thích thể thao thúy thích thưởng thức thơ tình tôi chào tôi thì tiền tặng thúy thì thích tiêu tiền tôi thích thiểu thuyết thúy thích chữ tình tôi thích tam tạng thúy thích tề thiên tôi thích trăng tròn thúy à, có trăng tàn tôi thì tưng tứng thật tình thương thúy thiếu thúy tin tôi thật tình tê tái với tôn thờ thúy từ tận trái tim thúy trèo trên trời tôi trèo theo thúy thúy từ tử thì tôi, trở thành thầy thầm thúy tôi sao tới sang thư tình thúy thấy tôi tỏ tình thúy thương tôi dạ. thiệt <laughs> à, tôi thì tham tình tầm tóp tiến tới thúy thì tôi từ từ tôi thỏ tay tôi thọ thúy <laughs> thúy thú đó thẻ Ai tôi từ từ Với thẻ Thầy Thúy thương thương Tôi thọt Mày thọt Tôi thọt Tôi thích hết Thôi Thì tát tay tôi tới tấp tôi Tôi đã không tôi Thế thì tình tôi trở thành tan tình Thế thì tình tôi trở thành thế thảm thiên thú Number